Có một câu hỏi của bạn này không nêu tên hỏi rằng Kính Bạch Thầy, lại một năm nữa sắp qua, con này già thêm một tuổi rồi, 27 tuổi mà chưa có người yêu, là mỗi lần về nhà con lại không yên với gia đình. Mới 27 <laughs> tuổi đã lo rồi. Con xem trên mạng xã hội thấy có nhiều bạn kể rằng đi một ngôi chùa ở Hà Nội cầu duyên linh lắm. Người thì vừa đi lễ về chỉ một tháng sau đã có người yêu, Người này kể đi chùa cầu duyên chỉ nửa năm sau thì lấy được một người như ý. Có người dù đã chia tay nhưng còn vương vấn sau khi làm lễ cầu duyên tại chùa thì một thời gian ngắn sau đôi lứa quay về bên nhau mà kết tóc xe tơ lên duyên vợ chồng. Nghe như vậy nên con cùng mấy đứa bạn của con cũng đi chùa này để cầu duyên. Có tám đứa đi mà có hẳn bốn đứa có người yêu. Trong đó có ba đứa còn lấy chồng, lấy vợ rồi ạ. À con nhìn thấy chúng nó có người yêu mà cũng ước ao. Nhưng con thắc mắc là tại sao mọi người cầu duyên lại linh, còn con thì lại không được. Con mong Thầy giải đáp giúp con với ạ. À. <laughs> Con xin trong đức của Thầy. Ấy ra là bạn này còn rất trẻ, mới có 27 tuổi. Thấy không? Chắc là bạn là con gái đây. 27 tuổi thực ra thì cũng bây giờ chưa phải là là ế đâu, nghe không? Ngày xưa người ta mới nói là gái 30 tuổi đã toàn phận già, trai 30 tuổi đang xoan bây giờ thì 27, 30 chưa già, chưa phải là già. cứ phải cỡ từ Thầy nghĩ là 35 trở ra mới lo, chứ còn 27 chưa có gì phải lo, vẫn phấn đấu công danh sự nghiệp được. Thì bạn này bạn ấy nói về cái chuyện đi chùa Cầu Duyên. Thì à, không biết cái, cái chùa này ở Hà Nội là cái chùa gì đó? Chùa Hà. À? <laughs> Thầy cũng nghe mọi người nói thế. Thế nhưng bạn ấy cũng đến đấy bạn cầu rồi mà cầu mãi đến bây giờ vẫn chơ chơ mà chưa thấy gì. Chúa người yêu. Thì bạn giải bạn thắc mắc là tại sao mọi người đi cầu thì linh mà riêng con lại không linh? Vào. Vâng. Thế thì thưa đại chúng hôm trước Thầy có thuyết giảng cái bài kinh cầu nguyện đấy, thành tựu đó. Chúng ta đi cầu nguyện thành tựu nó phải có phước báu của nó. Chúng ta phải không bị nợ nần, có phước báu tức là không phải nợ cái phước này. Chúng ta không bị oan trái gì cả. Thế thì tám người bạn mà có người yêu hết rồi, lấy chồng con rồi đấy, tức là người ta có phước, có duyên rồi. Thế còn bạn này thì còn thiếu phước, thiếu duyên, còn mắc nợ, nghe không? Đó. Chứ còn ờ, thực ra thì Thầy nói thế này này, nói đi chùa cầu duyên thì nó không đúng đâu. Trong luật nhà Phật đấy này, các Thầy là cấm không được làm mối cho ai đâu đấy. Chư Tăng là không được phép làm mối, nha không được phép làm mối. Chư Tăng làm mối là còn phạm vào giới đấy. Làm mối cho cô này lấy cầu kia là Thầy phạm giới đấy nha mà nó còn thế này nếu mà vợ chồng á, mà bỏ nhau rồi á, mà các thầy đến để gọi là mối lái ghép trở lại cũng lại không được đâu cái luật của tỳ kheo tăng là thế à, nó khó lắm thế cho nên nói là đi chùa cầu duyên để phật phù hộ độ trì cho con lấy được anh này cho con lấy được anh kia thì thầy nghĩ là khó đấy chắc phật cũng không đứng ra làm mối kiểu ấy đâu Thầy nhớ duy nhất trong ờ, cuộc đời Đức Phật Thích Ca có một lần Ngài làm mối. Đó là cô gái Ma Đăng Già gặp Ngài anan quá đẹp trai, đẹp trai quá. Cô yêu say đắm Ngài ngay từ lần đầu tiên. Về là cô ốm tương tư, rồi cô bắt mẹ phải, bây giờ thầy nói phải mang cơi trầu, các thứ đến để xin Phật cho con lấy Ngài anan cô thấy ngài cô đẹp quá cô thích mà về ốm tương tư luôn ốm khổ sở lên bỏ ăn bỏ ngủ luôn thế và cô chấp nhận là không lấy được ngài là cô chết thế thì bây giờ mẹ của cô thì thương con quá chả biết làm cách nào lên bạch cái phật bạch phật bây giờ con gái con lại say đắm cái ngài a nan này thị giả của phật ấy, khổ thân thế như này mà giờ nó quyết định là nó chết đấy không cho lấy nó là nó chết đấy làm sao thế thì phật mới phật mới phương tiện vào thôi được ta đồng ý cho nó lấy khi mà phật nói là đồng ý cho lấy là bà mẹ về báo là cô phấn khởi hẳn lên khỏe hẳn luôn thế là trang điểm các thứ vào mà đi đến tinh xá nha gặp phật vào được ta đồng ý cho lấy nhưng mà trước khi lấy con phải cạo tóc xuất ra à, thì ta mới cho lấy <laughs> thế cô này bảo bây giờ ngài bảo con kiểu gì con cũng làm miễn là con lấy được an an thôi thế thì phật bảo thôi thì gọi các thầy tỳ kheo ni ra cạo tóc cho cô ma đang già này Nghe? cạo tóc xong rồi mặc quần áo xuất ra xong rồi dạ, thế nhưng mà đã xuất ra rồi thì phải theo luật của người xuất ra ni về bên ni ở thế thì cô này cũng phải nghe cạo tóc xuất ra rồi mà về bên ni ở về bên đấy thì các thầy bên ni bắt đầu dạy cho cách tu bảo thôi được rồi phải tu thế này nhá bắt đầu quán thế này nhá à, tu quán hồi thế là cô làm sao cô này chứng quả mất thế cô chứng quả luôn thế chứng quả thì thôi cho là không còn cái chuyện muốn lấy chồng nữa à <laughs> đấy thế thì cô mới bảo thế con bạch thế tôn thế ngày xưa thế tôn hứa là cho con là lấy ngà nan bây giờ thì con không muốn lấy nữa thì con làm sao không? con phát nguyện thế này thế phật bảo bây giờ thì tự cô đã giải cái lời nguyện ấy rồi mà bản thân ta cũng thế nó giải lời hứa rồi còn gì nữa khi cô chứng quả là cái lời hứa nó tự giải nghe không? Đấy, đấy là thầy nói nó có một câu chuyện là <laughs> đức phật là mối duy nhất chấp nhận thế còn đức phật thì không có xe tơ kết tóc cho ai đâu cho nên thầy nói đến chùa cầu duyên là nó không hợp lý đâu tại vì chúng ta thì quen đi cầu rồi phải không cứ đến chùa cứ gặp phật nghĩa là mình xin gì phật cũng cho cứ dập đầu mà van vái phải không suýt xoa mà van vái là phật sẽ cho phật sẽ thương à, ở đây thầy nói là Phật thì không xe tơ kết tóc cho ai, chư Tăng các Thầy cũng không xe tơ kết tóc cho ai, nghe không? không kết duyên cho ai đâu. Nha. Đó, mà đến với các Thầy là cái duyên là để cái duyên là để cho mình mái tóc thối bay thôi nghe không <laughs> chứ không phải là đến đây để xe duyên vậy thì làm sao đây nha? <laughs> có chúng ta khấn cầu ấy, thất nhiên có thể có chư thiên có chư thần và nếu người ta có duyên phước với mình người ta cũng có thể có thể giúp cho mình được ở chùa không phải chỉ có phật có bồ tát có cả chúng chư thiên nha có chúng chư thần nhé cũng có thể do cái tâm khẩn cầu của mình phước báu của mình có có thể họ trợ duyên nha thứ nữa thầy nói là còn cái vấn đề oan trái duyên tiền kiếp rất rất nhiều người à, là do duyên nợ tiền kiếp chưa hết cho nên nó cản trở cái chuyện tình duyên kiếp này. Ví dụ kiếp trước mà thề thốt với ai đấy là em nguyện em đời đời kiếp kiếp với anh em không lấy ai cả chỉ lấy anh thôi. Phải không? Đời đời kiếp kiếp chỉ lấy anh thôi. Thế thì kiếp này mình thì này tái sinh làm người, anh ấy thì là một cái vong hồn, anh chưa được làm người. Vì anh nghịch quá, anh không được làm người. Bây giờ anh đi theo mình cho nên là mình đã nguyện với anh là chỉ lấy anh thôi. Cho nên bây giờ anh theo mình và anh không cho mình lấy ai. Có lý do vì em đã nguyện với anh rồi. Cho nên giờ là không ai có quyền được đến lấy em cả. Ai đến là anh gạt ra. Nên cho nên có nhiều cô là cứ yêu cứ đến gần đến đoạn cuối là tự nhiên là người ta chia tay. Chuẩn bị tính cái chuyện kết hôn không hiểu sao tự nhiên anh đùng đùng anh bỏ đi. Đấy là vì bị cái lời nguyện ấy rồi bị cái phần duyên nợ nó cản trở nhé. Thế thì chúng ta phải giải cái duyên nợ này đi tại chùa thì có cái lễ để giải cái duyên nợ này chuyển cái nợ này thì rất nhiều người rất nhiều cô gái cũng về chùa mình làm lễ không phải là cầu phật thì nó không cầu phật được mà lễ giải cái duyên nợ tiền kiếp khi cái anh chàng tiền kiếp đấy anh không đeo bám mình nữa mình được tự do vâng, thì dễ kết duyên với người khác thế có nhiều người về đúng là giải duyên giải nợ tiền kiếp xong đúng là một tháng hai tháng sau là bắt được cái mối rất là hay vâng rất tuyệt vời luôn đấy nên thì ở đây thầy nói rõ nhé chứ còn đừng có xin phật nhé lại phật cho con gặp chàng này lấy anh kia là phật đã chỉ có mỉm cười lắc đầu thôi đấy phật không không độ cái đấy được nghe không mà chúng ta làm lễ giải oán nợ tiền duyên nha thế nên này chúng oán nợ tiền duyên đấy có cái duyên nợ đấy nhé, nó cản trở chúng ta trong cái việc này kể cả con trai cũng như con gái nghe không thì chúng ta làm cái lễ giải cái này đi thì được nhé chứ còn phật này chúng tăng thì không có bao giờ lại xe duyên cho ai cả đâu nha à, trong uh, sử phật giáo việt nam thì duy nhất có đức phật hoàng trần nhân tông thì có gả con gái công chúa huyền trân cho vua chế mân thôi nghe không? nhưng ngài vì đại sự quốc gia về lợi ích lớn cho chúng sinh cho nên ngài mới làm chứ còn về luật phật là không được nhưng mà ngài đang hành bồ tát hạnh vì đại cuộc lợi ích cho cho muôn dân, cho chúng sinh, cho nên Ngài làm việc đấy. Ngài biết làm việc đấy là không đúng với luật Phật đâu, nhưng vì cái lợi ích kia nó lớn hơn cái này, Ngài hy sinh và Ngài làm việc đó. Chấp nhận là mình mình phạm cái điều này để được cái lợi ích lớn nhé. Ở đây Thầy nói thật để đại chúng biết cái chuyện đó. Thì à, bạn này nếu mà đủ duyên thì về chùa, chùa Ba Vàng mình có Pháp hội thỉnh giải cái duyên âm này nhé thì Thầy cũng hy vọng là bạn sẽ sớm được ờ, thanh thang, thành thơi để có duyên mới. Yeah.